AFA cho biết nhóm bạn của ông Đường Văn Thái với sự cho phép của cảnh sát địa phương đã lần theo dấu vết của ông vào chiều ngày 13 tháng 4 và phát hiện một đoạn băng ghi hình từ camera an ninh chứa các tiếng động lớn và tiếng la thất thanh bị nghi là của ông trước khi mất tích ở Thái Lan. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời ông Đoàn Huy Chương, một cựu tù nhân lương tâm hiện đang sống tị nạn tại Thái Lan, là thành viên trong nhóm điều tra đã đến nơi ông Thái ở trọ, các đoạn đường ông Thái đã đi qua và nơi có thể đã diễn ra vụ bắt cóc vào chiều tối hôm 13 tháng 4. Ông Trương nói, điều tra những cái camera lần cuối cùng cho thấy anh Thái bị mất tích là vào giữa khoảng thời gian từ 6 giờ 3 phút đến 6 giờ 7 phút trên một đoạn đường Lam Phu của tỉnh Bathum Thani, giáp với Bangkok. Ông Trương cung cấp cho AFA một đoạn video dài khoảng 5 phút từ camera an ninh của nhà dân quay hướng ra đường, bắt đầu từ 18 giờ 6 phút cho thấy nhiều tiếng động lớn cùng một tiếng hét thất thanh, ngắt quãng trong khoảng 30 giây đến 1 phút, nhưng không ghi lại được hình ảnh bắt cóc. Đoạn đường này rất ít xe cộ và người qua lại. Ông Trương và nhóm bạn khẳng định tiếng la đó là của đường Văn Thái. Ông nói, nghe được tiếng la của anh Thái và chúng tôi có hỏi thăm người dân thì họ nói chiều hôm đó có hai chiếc xe hiệu Mitsubishi chặn hai đầu và bắt một người đưa lên xe. Người ta la hét rất lớn nhưng không có ai đến giúp đỡ. Hôm đó là ngày đầu tiên của Tết Thái 13 tháng 4. AFA cũng dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phân ban châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, đến tận nơi được cho là vị trí ông Đường Văn Thái bị đặc vụ của chính phủ Việt Nam bắt cóc, cũng xác nhận vụ việc như nhóm bạn của ông Thái hình ảnh blogger youtuber Đường Văn Thái. Trong khi đó, AFA cho biết hai đoạn video từ camera an ninh khác ở gần Đại học Công nghệ rajamangala thanyaburi quay lại cảnh khi ông Thái từ chỗ livestream ra về, dường như có hai xe máy với bốn người lạ mặt bám sát theo ông. Ông Phil Robertson cho AFA biết thêm đơn khiếu nại về người mất tích đã được gửi đến đồn cảnh sát thanyaburi nơi xảy ra vụ việc bắt cóc. Tuy nhiên cho đến nay, cảnh sát Thayanaburi dường như chưa làm được gì nhiều để theo dõi khiếu nại. Đồng thời, ông Phil Robertson cũng cho rằng việc một người bị bắt cóc trong một cộng đồng dân cư chỉ có thể được gọi là một hành động ngược đãi nhân quyền trắng trợn. Ông cũng cho rằng có khả năng đoạn phim mà camera an ninh có thể thu được về vụ bắt cóc. Việc này đòi hỏi cảnh sát đến gặp các chủ cửa hàng tư nhân để yêu cầu sự hợp tác đồng thời có những nhân chứng của vụ bắt cóc nên được phỏng vấn sớm nhất. AFA dẫn The Bangkok Post cho biết cảnh sát hoàng gia Thái Lan đã liên lạc với nhà chức trách Việt Nam để hỏi về đường Văn Thái nhưng không nhận được phản hồi. Báo này cũng gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Trong khi đó, Văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Bangkok hôm 24 tháng 4 gửi email phản hồi với AFA về vụ việc bị nghi bắt cóc của ông Đường Văn Thái, nói rằng họ không thể bình luận về các chi tiết hoặc thậm chí xác nhận sự tồn tại của các trường hợp riêng vì lý do bảo mật. Hình ảnh báo Bình Phước chỉ trích báo chí nước ngoài khóc thuê cho Đường Văn Thái. Ba ngày sau khi ông mất tích ở Bangkok, nhiều tờ báo được kiểm soát bởi ban tuyên giáo đồng loạt đưa tin ông Thái bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 14 tháng 4. Theo AFA, Việc đưa tin đồng loạt này rất bất thường vì việc nhập cảnh bất hợp pháp của công dân Việt Nam thì chỉ vi phạm hành chính. Trong vài ngày gần đây, một số báo tiếp tục đưa tin Đường Văn Thái với nội dung bôi nhọ nhà báo tự do này, nói rằng ông chuyên đưa những tin không đúng sự thật và có mục đích nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Báo Bình Phước Online ngày 21 tháng 4, ngoài việc nói báo chí nước ngoài và báo chí độc lập khóc thuê cho Đường Văn Thái,